linh song mẹ linh tai na dám tan sai ơi mẹ tan đồ rồi linh song ấy thìn địa về chẳng à, so na chồng mai linh song xíu o có thân nhìn gần ô dễ cằn bé nhân thôn à y hẹn kiểu เสียนแห่งเสียวทุนเนขอเชิญแม่ว่าต่อคันเตรียม tổ dạ mà bề tiềm tơ bé phát hải ô tiêu miêu ta dạ ma tha na nhìn cho dè phân phim mà kia lời yên chẳng về thổ thất na mao chẳng phê ở yama ao nhảy ô dìa lô kể bèn à, mana đam tô tại kia hiun ô về phó già liều xây lơ nhân tổ bé giá mà mãi xin hên rằng ơi 呀嘛嘛chia bộ à ô hàng lo tâm tăng bé tối ta giá mày phạm luôn nhé phiền ô lô thè châu tài giảm mai tiền dân thong lô nhân tổ chăm ơi nhân tổ xin ô xin khói khổ yam liu chinh phê tu bề thiên na à, bang à, tê tề nhẹ chấm ơi hàng gần suy về giờ mà phô bèn lo nhân tổ ơi phê à chiến châu ฟเลยเฟลอยมาสุนตานเฟยฟังลสมซา bên rồi liu ơi cha yên chim lo tiêu xiên lo phan lo nhân tổ xin à xin à khoe khổ và khỏi thân và lỡ nhìn khấn tổ phiêm pin khan mẹ nhân à thè đồng hải chính ơi